6 con ngày hôm nay đây, vừa mới thả nó ra để cho nó nghịch một tí rồi quay gọi ra đằng đấy đi à, lấy cái bát nước đi lục thị vô địch Việt Nam đàn này thì à, có cái chất lông tốt đó ngày hôm nay thì mọi người nhìn con chó nó to hơn một chút rồi đều con có một con quài là quài hơn đây quay đó cho khoảng thanh này cái rồi hôm nay là cũng là vẫn là ngắm chơi thôi chứ chưa có gì cả được lông ngắn cái lớp lông bên trong của thằng này là lớp lông màu hung đây là nhìn nó có hơi có ánh đỏ đó lớp lông đệm của nó lớp lông màu hung được này tốt này càng tốt ừ. đấy con uh, quài này là con cái này con cái quài này nó vẫn lớn đều nhé nó vẫn lớn đều tỷ lệ so với bọn này chứ nó không có bị lớn chậm hơn nó quài là do nó lúc bé là nó bị uh, nó bị đi ngoài một thời gian ngắn so với bọn còn lại và cái con ờ, quầy này tới lúc nó đẻ ra nó cũng bé hơn một tí khi nó bình thường lại thì nó phát triển cái tốc độ phát triển của nó như những con khác tức là con này nó bé nhưng mà nhưng mà khả năng rất là cao là không phải là khung nó bé đâu bây giờ nó bé hơn nhưng mà lớn lên chưa chắc con đã bé hơn mà cái con quài này nó nghịch lắm con này răng cũng tốt còn một con nữa con mà đã quài thì nó lại rất là nghịch nó nghịch thì nó lại càng quài hơn thường ở trong đàn ấy một cái đàn chó ấy, nếu ấy mà cái lúc đẻ ra mà nó sàn sàn với nhau mà đến cái giai đoạn này là con nào mà nó quài hơn nếu không phải là ốm thì chắc chắn nó là con nghịch hơn những con còn lại trong đàn nó nghịch hơn khi mà các con cho con tại sao nó nghịch là nó mất năng lượng là một cái thứ hai nữa là thường là nó sẽ đi vệ sinh sớm hơn là những cái con ít nghịch hơn vì khi nó vận động thế là nó kích thích đi vệ sinh tức là nó sẽ không tiêu hóa hết được cái đồ ăn nó không hấp thụ được hết cái đồ ăn thì nó đã đào thải ra bên ngoài để cho nó nhẹ nhẹ bụng để cho nó chơi cho nó nhẹ bụng ở trong cái đàn này thì là cái ờ, con ờ, con còi này còn ờ, cái còi này sẽ bán giá thấp hơn một còn lại một chút. À, quay zoom vào vào này nhìn cái chân của đằng sau của chúng nó rất là dạng chó và nó rất cuốn người quay gần con lợn nhìn con lợn to đùng này mà không có con nào sợ cả này còn ra hít hít người ngửi à, nó vẫy tài cũng biết né lên gần đây toàn phía sau đằng đấy à, toàn phía sáu đằng kia ê công luôn có lũ đi riêng đây là con còi luôn chơi có một cái chỗ chơi riêng rất nhiệt tình chơi còi nhưng mà còi nhưng mà chơi thì không bỏ sót trận nào Đấy. ra nó cũng giành được một miếng to ấy. làm đồ chơi cho chúng nó giằng nhau cầm từ từ nó chuối đi đâu nút thế nào chơi đây rồi mấy đứa kia ra đây mà chưa mất rằng của nó hơi khó đấy đấy giữ chặt chưa còi đấy nhưng mà giữ chặt lắm quát quát gọng nó gọng chặt nhất đấy để xem xem có con nào tranh được của nó đã biết vì sao nó quài chứ đây chính là một nguyên nhân nó ham chơi hơn và nó ham chơi hơn và khi mà nó đã bé hơn một tí so với những con khác ấy, mà nó lại ham chơi hơn thì nó lại bé hơn như con này là như thế là như con quài này nó là nó còn là con hấp thụ tốt đấy vì khi nó bé hơn ấy, thì nó ăn cái lượng ăn ít hơn nhưng mà nó lại nô nhiều hơn mà nhìn cái tốc độ lớn của nó ấy, là nó vẫn cứ sàn sàn như thế tức là nó lúc trước nó bé hơn bọn này thì bây giờ nó cũng bé hơn bọn này nó không bị bé lệch quá nó không bị càng ngày càng bé đi so với bọn này chỉ như thế là nó là như thế là nó hấp thụ tốt ấy. vì nếu mà nó đã quầy như thế là nó càng ngày nó quả càng quẻ hơn Ôn. đó hôm nay lại quay cái đàn chó con 6 con này cho mọi người ngắm tiếp vẫn là ngắm thôi khi nào mà tiêm vaccine xong thì lúc đấy sẽ chọn chó lúc đấy sẽ quay từng con một để chọn chó để bắt như bây giờ vẫn ngắm thôi nhưng mà như cái đàn này là đến hôm nay là kiểm tra được là tất cả chúng nó là đều là lông tốt chất lông tốt và tất cả chúng nó là răng đều tốt khỏe vui vẻ đến hôm nay thì à, thì hôm này ông đang hóng cái gì được ông đang hóng cái gì đến hôm nay thì ờ, có thể nhìn được cái đấy cái thái độ chơi của chúng nó như hôm trước hôm trước nó bé hơn nó cũng đã chơi theo kiểu như này rồi nhưng hôm nay thì như hôm nay thì nó nó chơi nó có vẻ nó lớn hơn một tí mỗi con nó chơi nó chủ động nó chơi ở một chỗ nếu nó có đồ đây nào ừ. ngoan lắm ây nó nó ăn đến giờ, giờ nó đói nó cứ quấn nó thôi đến giờ ăn đến giờ ăn rồi nó cứ quấn thôi thế đi ra đây đi đánh quay vào một tí nữa rồi, rồi cho cho nó ăn gọi ra gọi ra ngồi xuống sao vứt xuống nó đi ra kia cơ ra kia giờ ta ra ta ra đây để quay thì chúng mày lại phi ra đây là sao tức là chúng nó muốn phi gần ở đấy để chúng nó vào chuồng đến giờ cho nó ăn kiểu như quấn ấy. ấy người quấn là